Xin chào tất cả anh em Trong thời gian vừa qua cũng có rất nhiều anh em à, gọi điện đến hỏi tôi về những cái à, cách chơi bầu cua đánh bầu cua bịp ờ, làm sao cho nó hiệu quả nhất và có cái cách nào để anh em luôn giành chiến thắng khi anh em đi chơi bầu cua đánh bầu cua bịp hay không bởi vì bây giờ ở những cái sòng sới bầu cua thì người ta rất là quái quái với lại như, như thế nào gọi là khi vào người ta sẽ không cho mình kiểm tra hột hoặc là không cho mình đưa những cái đồ những cái bộ hột hột điếm gọi là hột điếm vào anh em nhé thì đây hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em về một cái ờ, cách chơi bầu cua rất là hiệu quả và có tính chính xác tuyệt đối đến 99% tôi không dám khẳng định 100% nhưng mà nó lên đến 99% đó chính là việc chúng ta sử dụng cái bộ hột bầu cua báo dung sáu mặt thì anh em đã biết đấy hột bầu cua báo dung sáu mặt là như thế nào có nghĩa là khi chúng ta sử dụng cái à, bộ hột bầu cua này nó sẽ báo cho chúng ta biết đủ 6 mặt từ mặt bầu cua tôm cá gà nai đủ 6 mặt theo cái công thức này đây tôi cứ gọi văn tắt nó gọi là công thức chơi bầu cua bịp đánh bầu cua bịp à, bên à, cơ sở chúng tôi là chuyên mua bán và trao đổi những cái à, thiết bị đồ chơi bầu cua tài xỉu bịp cờ bạc bịp mới nhất 2020 hiện nay à, đây là hai số điện thoại của tôi 0983 30 từ phía 2 và 0972 41 từ 14 thì anh em nào có nhu cầu tìm hiểu hoặc là muốn sở hữu những cái bộ hột tài xỉu hay là những bộ đồ chơi bầu cua bịp thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua hai số điện thoại đây thì tránh làm mất thời gian của anh em tôi sẽ test thử cho anh em về cái bộ hột bầu cua bao dung sáu mặt này nó có tác dụng và có hiệu quả như thế nào và tính chính xác của nó có tuyệt đối hay là chỉ là tương đối thôi thì đây trên này có ba cái hột bầu cua và đã được tôi làm trong này thì có một hột là có tôi sử dụng chip bảo dung thôi còn hai hột là hai hột thường khi anh em vào chơi chỉ cần anh em đưa được một hột vào thôi thì và chúng ta cầm cái máy báo dung này ở bên ngoài đứng khoảng cách từ 5 đến 7 mét anh em vẫn có thể uh, bắt sóng được và nó vẫn báo dung cho chúng ta biết khi nó lên bất kỳ mặt nào thì nó sẽ dung như chúng ta biết ví dụ mặt bầu một dài cua hai dài tôm hai ngắn cá một ngắn một dài gà không dung và nai một ngắn bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em để anh em thấy cái sự hiệu quả của cái bộ hột bầu cua báo dung sáu mặt này nó có tác dụng như thế nào hiệu quả đến đâu đây nó là cái cục báo dung tôi sẽ để trên cái đĩa này và bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem anh em chú ý vào hai cái vị trí nhé thứ nhất là cái máy báo dung và thứ hai là cái công thức để chúng ta chơi ờ, như bây giờ máy hoàn toàn không dung anh em không dung có nghĩa là có con gà anh em nhé đó hai gà liền anh em một đôi luôn bây giờ nó là hai cái dài hai cái dài có nghĩa là có gì có con cua anh em tôi khui thử đó một cua một cá và một bầu đó, bây giờ là một cái dài một cái dài tất nhiên là có bầu anh em nhé khui thử đó đánh một bầu lên hai con bầu liền anh em chính xác không tuyệt đối một trăm phần trăm tiếp tục là hai cái dài hai cái dài thì lại có con cua anh em họ đánh một cua lại lên hai cua toàn ăn đôi anh em đánh như thế này thì nhanh giàu quá bây giờ là một ngắn một dài một ngắn một dài có nghĩa là con cá này. Đó, một cá một bầu và một gà bây giờ là không dung anh em nhé không dung có nghĩa là có con gà đó một gà anh em này hai cái ngắn hai cái ngắn có nghĩa là có con tôm đó một tôm anh em ạ một tôm một cua và một gà đấy là khi anh em uh, sốc một cách uh, nhẹ nhàng gọi là mình không sốc mạnh như một số nơi ở một số nơi ấy, thì có thể người ta sẽ cầm như này người ta sốc mạnh như này như đánh sóc đĩa luôn đó khi sốc mạnh như thế thì nó máy vẫn bảo dung như chúng ta biết hoàn toàn bình thường như vừa rồi là hai cái dài hai cái dài gọi là có con cua tôi sẽ khui đó chính xác có con cua anh em nhé một cua một bầu và một tôm tiếp tục à. vẫn là hai cái dài hai cái dài tiếp tục vẫn là có cua nha mà đó một cua một bầu và một tôm vẫn là như tiếng trước luôn bây giờ là một cái ngắn một cái ngắn có nghĩa là có con nai đó một nai một gà và một cua đó, trước kia thì tôi nghĩ là cái sự chính xác sự hiệu quả của cái bộ hột này nó là chiếm 99% thôi nhưng mà bây giờ tôi đang khẳng định là nó đã đạt tuyệt đối 100% thì đấy là về cái cách sử dụng và ờ, cách chơi nó như thế còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách bảo quản cái bộ hột này để ờ, làm sao anh em chơi nó được lâu bền và tránh lãng phí khi anh em ờ, không cần phải thiết phải mua ờ, những cái bộ hồ mới khi anh em sử dụng cái bộ hột bầu ờ, cua bảo dung sau mặt này thì anh em lấy cái hột nào có chip gắn chip và chúng ta sẽ sử dụng bảo quản bằng cách là bây giờ ví dụ như bây giờ nó là mặt gà không dung thì anh em ngửa cái mặt gà lên cứ mặt nào không dung thì chúng ta ngửa lên như bây giờ mặt gà không dung chúng ta ngửa lên và để lên bên trên